Welcome chú ốc ngố channel Quạt quạt quạt Hôm <laughs> giờ á thì có rất là nhiều sự đáng sợ từ chú Jun cầu Của Trevor Harrison rồi Và những SCP cũng khá là đáng sợ Hôm nay chúng ta sẽ cứu một SCP ờ, khá dễ thương à, Dễ chịu một tí Nhưng mà nó cũng không à, quên mang sự đáng sợ trong SCP này SCP này á nhìn nguyên bản thì khá là gói mắt nhưng nó chỉ là một cái uh, cuộn len thôi gói gắm tùm lum tùm la nó giống như là đường tình có ốc gì đó nên ốc mới ế tới vợ không trong khi bạn bè ai cũng lấy vợ lấy chồng ở trơn rồi oh my god kiểu mà bây giờ ờ, mình uh, nhìn đâu đâu là cũng có thể gọi cháu được rồi đấy scb <laughs> này là scb 066 đường phân loại lúc đầu là safe nhưng mà về sau á, do các biến cố khác nhau nên scb này được phân loại lại đó là Eculit, SCP-066 là một cuộn chỉ dệt cũng có thể gọi là chỉ len đó mọi người nhìn thẳng vào nó thì nó đủ màu sắc màu hoa lá hẹ tùm lum tùm la và đang xen với nhau gói nồi luôn nó cũng rất là to vì nó nặng tới một ký lận các bạn tưởng tượng được không một ký chỉ thì nó nhiều cỡ nào và cái điều mà dễ thương á ốc đã nói về scb 066 nó nằm ở đâu điều đầu tiên cái cuộn chỉ gói này á chúng ta có thể lấy tay không của mình và sờ vào nó có thể gỡ gói giúp nó cũng được mỗi khi á, mình mà gờ vào nó nó sẽ phát ra cái nốt nhạc ngẫu nhiên trong nhạc phổ Việt Nam như là Do Re Mi Fa Sol La Si Do rồi các tông cao thấp khác nữa đấy nếu bạn nào yêu thích nhạc thì nó khá là dễ chịu đúng không các bạn sờ nó cho đến khi nào nó phát ra 6 nốt nhạc hoặc là nhiều hơn 6 nốt một lúc thì nó sẽ có cái hiện tượng ờ, đặc biệt bắt đầu xảy ra các kết quả cực kỳ ngọt ngào và cute vô đối luôn. Điều đầu tiên á, mà được ghi nhận lại á, thì SCP-066 biến thành mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo Mọi người có yêu mèo không dạ? Trời má Ê nhầm nhầm Không phải con mèo này nha Mà sẽ biến thành một con mèo cute đáng yêu Khá là thân thiện Mặt chú mèo luôn luôn vui vẻ Và móng chân của chú mèo này á đã được cắt gọn gàng SCP-066 á, chỉ hóa thành chú mèo của te này trong vòng 17 phút thôi, chứ không hóa thành chú mèo mèo mèo mèo, mèo ở trên kia đâu nha. Kết quả biến hình lần thứ hai của SCP-066, nó biến hình thành một cái hộp nhạc và phát ra một bài nhạc dài 4 phút. Bản nhạc này á, khuyên các bạn không nên sử dụng vật nhọn khi không có người giám sát. Có nghĩa là bài hát này dành cho những bạn trẻ em. Tiếp theo, lần quá hình cuối cùng mà được các nhà khoa học ghi nhận á, là cuộn len đã hóa thành một cái ờ, bánh cupcake chocolate ở Việt Nam mình gọi là bánh nướng sô cô la à, quá dễ mà cái bánh này thì nó bé bé xinh xinh đó mọi người mọi người cũng thấy cái bánh đó sẽ có một cái vòng xoắn kem sô cô la ở trên đó thêm một lớp sô cô la nghiền à, xin lỗi mọi người mình chảy nước miếng đang đang cố gắng nuốt nước miếng để đọc <laughs> tiếp và trên cùng của nó lại có một cái cây nếm nhỏ đang cháy Lúc này á thì một âm thanh càng ngày càng rõ dần. Đó chính là bài hát chúc mừng sinh nhật đang bắt đầu vang lên. Sau đó chúng ta có thể ăn cái bánh đó và SCP-066 sẽ trở thành nguyên dạng của nó và hồi phục đi cái phần nó đã mất đi á, cái phần nó biến thành cái bánh cho chúng ta ăn. Nhưng mà có một tin buồn cho tất cả mọi người, những cái thứ đáng yêu đó chỉ được ghi nhận trước khi sự cố 0662 xảy ra thôi. Cái sự cố này á, đã khiến cho SCP-066 không còn biến thành những thứ dễ thương nữa mà biến thành một cái hình dạng hoàn toàn khác ở lúc trước. Cái biến cố nó diễn ra như sau. Vào ngày 18 tháng 4, 2018, một nhân viên cấp D có số hiệu là D0664437 được cử vào thí nghiệm với SCP-066. Tổ chức đã hướng dẫn các công đoạn tiếp xúc với SCP-066. Sau đó, nhân viên cấp D được cắt một cây kéo, kêu là cắt một sợi trên người của SCP-066 đi Khi mà vừa đưa cái kéo lên á thì SCP-066 lăn đi tầm 1 mét và phát ra âm thanh khe khé nghe kiểu mà rất là tội nghiệp luôn kiểu như là không muốn bị cắt đâu mọi người và tiếp theo á, là chưa nhận được cái à, sự chỉ thị nữa mà nhân viên cấp D này đã cố gắng đi lại bắt SCP-066 và thử cắt một lần nữa nhưng lần này á SCP-066 lăn ra xa và phát ra một câu hỏi có phải Eric không? Khi nhân viên cấp D trả lời không, tôi không phải Eric. Lúc này SCP-066 bắt đầu tạo ra âm thanh cực kỳ đau tai và nhức óc. Trong lúc đó nó hóa thành một cái hình dạng rất là kỳ dị và cái hình dạng đó theo nó xuyên suốt cho đến hiện tại của nó bây giờ luôn đó. Cái âm thanh này chỉ ngừng khi mà nhân viên cấp D bước ra khỏi phòng. Kể từ khi cái biến cố đó, SCP-066 ở cái hình dạng là một cuộn dây màu đỏ và có những con mắt xung quanh để quan sát tốc độ của SCP và cũng như là sự nhạy cảm của nó cũng đã tăng với cái mức đáng kể sau cái sự cố này. Cái lần này á, SCP-066 không còn hóa thành những cái thứ dễ thương nữa mà lần này SCP-066 đã hóa thành một con ong để mà chích vào một nhân viên cấp D rồi bay mất tiêu luôn nó giống như là quất ngựa chi bông đó mọi người hôn má người ta rồi xong sau đó quay đầu bỏ chạy Mắc tiêu Khi chú ông này bị bắt lại á Thì chú ông này vẫn còn sống nha Vì không hiểu cái lý do kỳ diệu nào đó Thì thường con ong chích vào một người Cái kim nó sẽ dính lên cái phần thịt của người bị chích á Mà cái kim của nó lại nói liền với nội tạng của nó Khi mà chích xong cái là toàn bộ nội tạng nó đi theo cái kim luôn Đó là con ong nó sẽ chết Và cái bài hát SCP-066 á hát lên không còn là cái bài mà khuyên trẻ em không sử dụng vật nhọn nữa mà nó hát lên một cái bài rất là kỳ lạ có âm thanh cao tới 140 decibel tương ứng với tiếng nổ của súng và SCP-066 đã làm điếc 3 người, tổn thương thính giác vĩnh viễn 8 người. Điều đáng sợ ờ, tiếp theo á, của SCP này đó chính là trụ sở lớn như uh, trụ sở SCP thì không thể nào bị mất điện và nếu mà mất điện á, thì mọi thứ sẽ loạn lên hết. Nhưng có một điều kỳ lạ sau khi SCP-066 hóa thành cuộn len đỏ như bây giờ nó đã là mắc điện cái khu mà quản thúc nó trong vòng 5 tiếng trong cái lúc đó nhân viên nói là tôi nghe cái tiếng thở đằng sau lưng của tôi nó rất là to mà không thể xác định được đó là cái gì các nhà khoa học đã tìm ra cách để mà SCP-066 bình tĩnh hơn đó chính là tìm một người giọng nam trầm nói Eric Eric liên tục như vậy sẽ giúp SCP-066 cảm thấy thoải mái hơn và cũng không còn hiện tượng dị thường nữa. Việc quản thúc SCP-066 á, cũng hơi khó khăn với các nhân viên. SCP-066 được giữ trong một cái hộp được cấu tạo bằng chắc gạt bua Volfarm tại size 21. Nhân viên phải kiểm tra cái hộp này thủ công bằng tay mỗi tháng một lần xem có dấu hiệu hư hại gì không. Nếu bên trong có dấu hiệu hư hại, phải chuyển SCP-066 vào một cái hộp mới. Cái việc này nói thủ công á, thực chất cũng không phải là thủ công 100% cũng phải nhờ đến những cánh tay robot để vận chuyển SCP ờ, này từ hộp này qua hộp khác nhanh hơn chỉ tốn khoảng 3 giây thôi là hoàn tất mọi thông tin ở trên đó, cho chúng ta thấy SCP-066 là một SCP cực kỳ đáng thương luôn tuy ngoại hình và tính tình sau cái sự cố mới trở nên hung hăng như vậy thôi nhưng rất là rõ ràng SCP-066 từng là một người bạn của một cậu bé tên là Eric ở thở nhỏ và Eric đã lớn lên và có thể là đã bỏ quên SCP-066 để SCP-066 lại bơ vơ. Cái điều mà SCP-066 luôn luôn nhớ đó chính là từng trải qua sinh nhật của Eric và rất là nhiều kỷ niệm với em nó và luôn luôn chờ đợi Eric trở về và đưa nó đi. Các bạn có thể nhận ra một điều như thế này, SCP á, thường á, có độ tuổi đã rất là lớn hoặc là đã lâu năm lắm rồi thì chúng ta cũng thể có một cái giả thuyết như thế này là không thể tìm lại Eric được cho SCP-066 vì nhiều lý do có thể Eric đã già và qua đời cũng có thể là Eric đã lớn rồi không còn chơi len nữa đó và ốc không biết đó là lý do vì cái gì đó chỉ là phỏng đoán của riêng mình thôi còn anh em nào á có biết SCP-066 có ngoại chuyện nào không á và cái chuyện gì đã xảy ra với uh, thanh niên Eric và uh, cái mối liên kết giữa 066 và Eric thì các bạn comment cho mình biết nha ốc thật sự rất muốn biết cái câu chuyện này luôn ấy video đến đây là kết thúc rồi hôm nay á, là một scb rất là hay một câu chuyện thật sự là làm ốc cảm thấy mà nao nức luôn ấy nhưng mà không chắc là view sẽ được 50k đâu vì thường kiểu mà scb hay cái đầu tư thì ờ, <laughs> mình thấy thường ít view mọi người ạ à. nó vô lý lắm nếu mọi người thường ốc á thì hãy để lại một like một subscribe và đừng quên share cái video này để cho video cố gắng lên được 50k view nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ